Bờ mi ơi xin đừng ngấn lệ Như ngày em bước đi Giờ ôm than van cũng ích gì Người bận tâm chi Giờ này phương xa đó nhung gấm quanh mình Người có nhớ không nghĩa tình Khó khăn còn thương nhau mãi đâu Sao giờ sao Chỉ mong em sẽ chọn đúng người thật lòng thương lấy em bởi em đau anh cũng rất buồn vì mình từng yêu thương và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này mình đã có nhau như vậy lỡ sau này ta trông thấy nhau xin đừng oanh đau cả cuộc đời này anh không đã nâng ngày đã nồng nhưng đã tan khóc như một đứa trẻ buồn phiền nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình sánh bước bên ai vì sao người lại đang tâm nơ sẽ tim anh làm hại cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em người đã nồng những yeah. phiến nào hơn khi anh trông thấy Thế giới của mình sánh bước bên ai Vì sao người lại đang tâm nơ dễ tim anh làm hai? Vì sao người lại đang tâm nơ dễ tim anh làm hai?